những con gà của những người đồng bào này thì khi nó lớn thì nó trưởng thành lên thì cũng ờ, cao lắm được là ờ, một ký một ký hai thôi mọi người ạ mình nhìn cái cái phần đùi nó kìa căng bóng luôn nhỉ? giờ anh em đã, à, anh em đang à, hơ để nhổ những cái lông ờ, nhỏ những cái lông li ti ở bên trong mọi người xin ăn là bỏ cái đầu đi ha cái đầu nhìn ghê quá <laughs> đen thui rồi cho <laughs> cho nước ăn cái đầu <laughs> giờ đang à, hết củi mọi người ạ lúc đang chè ván nó để lấy củi vì trời mưa này cũng không à, không có củi củi ướt hết rồi ba <laughs> ăn nhiều luôn rồi nhiều ớt nha nhiều ớt lên ăn nó mới ngon chứ rồi này gà siêu cay luôn ở trong đây có tiêu có bột ngọt có muối rồi mọi người ạ bằng lứt ướp đấy rồi, à chun như thế này nha nghe nha chun chung đấy nghe coi mình bò ít muối thôi vì mình đã mập rồi mà ăn mặn nữa nó lên huyết áp đấy rồi đây là bò rau ăn này bò tiêu này tất cả là đua rồi hôm nay ta à, sẽ sang chế ra một uh, cái vi trong rừng mà cháy cái dây đó sao nó không cháy rồi? thì mình cháy cái dây này uh, Gà thịt để mà chín rồi Oh phải không đấy trời ơi lực đã <laughs> lực đã làm mấy lần rồi mà trong đây có có cà có lá é có ớt nữa mọi người à, hấp dẫn quá đi đây, ở trên ở trên chín rồi nha chín rồi còn à, nương phần uh, ngon nữa thôi à với phần chân giờ anh chị đi làm trên núi kìa mọi người núi à, ở tuốt ngọn núi bên kia kìa để làm cỏ mì chuẩn bị nhổ mì rồi cuối năm này là nhổ mì rồi ừ, Ồ, thơm thế đây coi bộ ruột người nha mọi người chưa chín đâu vẫn còn đỏ kìa ừ, nhưng mà không sao được ừ. thơm ừ. ngon rồi Ui, rất là cay quá mọi người ơi à. đây là xong chín được một cái cái đuôi gà rồi mình, đi vào rừng mình phải à, cúng giang làm à, đầy đủ thủ tục trước khi ăn cơm ăn cơm nó mới ngon được mừng ạ à. à, mưa hòa do thuận cho năm nay mi lên cho anh em mình cũng ờ, phát triển rồi chúng ta đã cũng xong rồi mong rằng sẽ thổ tắm cho mình rồi ok ok rồi ăn thôi đói lắm rồi ừ rồi cái món kia luôn đây coi ờ, coi dưới ờ, nương mầm ôi trời ơi đã chưa thơm quá mọi người đây nhưng mà ừ. mình chưa ăn đâu nhưng mà mình thơm là rất là ngon rồi thơm ghê nhỉ ừ. à, thơm quá mùi à, thịt gà nghi ngút ở đây luôn ông bưng à. cái đuôi gà của chúng ta nè mình sẽ chấm đây là... với cái muối cà này nè mọi người thôi nhé uhm, rất thơm luôn mọi người ơi nước nó không bị khô đâu uhm, ngon quá nước ơi đây con phân này ăn thưa bông xịt đây này đầy thịt này. ờ đúng rồi tạ bọc tay thôi nha mọi người nha ăn, <laughs> cơm móc tay mới ngon mọi người ạ ừ. mời lức nha dạ. mời ra mọi người ăn cơm uhm. mời mọi người nha ngon quá đói quá rồi mọi người ạ à. Ừ. thơm quá mọi người <coughs> đúng hương vị núi rừng luôn lần nào cho rừng là ăn cơm cũng ngon hết tao ừ. tao ba coi